Năm mới an khang thịnh vượng Chúc ông bà sức khỏe dồi dào Chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn Chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy Chúc mọi người làm ăn phát tài trong tim mọi người mừng ngày tết trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. mừng ngày tết trên khắp quê tôi người ra chung ra bắn vô nam dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia tết tết tết tết đến rồi tết tết tết tết tết đến rồi tết đến trong tim mọi người mừng ngày tết phố xá đông vui